Hello cả nhà Thì uh, hiện tại Mình đang có mặt tại uh, đầu tuyến số 4 Và ngày hôm nay mình vào đây với mục đích là mình sẽ tìm uh, Nguồn Nha cả nhà Và bắt đầu từ không vị trí này uh, Tới uh, gần cầu Thì anh em nào đang có Lô nào mà chú đang ngộp Giá từ không 1 tỷ 1 Là đẹp nha cả nhà 1 tỷ 1, 1 tỷ 2 Mà đang bán thì nhà đầu tư nào hiện tại xem thấy cái video này của mình mà đang cần bán gấp á tức là hiện tại mà đang cần tiền tiền đó mà mà giải quyết công việc thì thì cứ inbox cho toàn nha à, cái này toàn chia sẻ thực còn à, còn à, những người nhà đầu tư nào mà đang có đất ở đây nhưng mà không cần tiền tức là không không không cần xử lý dòng tiền thì à, mình khuyên là nên giữ lại tại vì thị trường này là một trong những cái thị trường tiềm năng trong tương lai hiện tại thì cũng đã tiềm năng nhưng mà à, bị ảnh hưởng của ờ, toàn cầu thì thì toàn sẽ không bằng nhưng mà đây là một trong những vị trí tiềm năng nha toàn khẳng định là một trong những vị trí tiềm năng cho nên những nhà đầu tư nào mà gồng tốt hay là không xử lý những cái cái khoản nợ hay là khoản lãi của hiện tại thì cứ giữ lại còn những nhà đầu tư nào mà hiện tại cần tiền đó mà xử lý thì cứ ờ, inbox cho toàn nha giá tầm khoảng một tỷ hai ờ, từ một tỷ một đến 1 tỷ hai là đẹp và toàn đang còn hai lô liền cờ nha à, Cả nhà có thông tin thì cứ inbox cho Toàn Và Zalo số điện thoại là 0972 332 894 nha cả nhà Hôm nay Toàn à, vào đây với mục đích là tìm à, hai lô đất liền cờ cho à, khách hàng của Toàn Thì Toàn cũng sẵn đây Toàn quay video cập nhật tiếng số 4 luôn cho cả nhà nha Và đây là tiếng số 4 của Toàn à, Toàn xin lỗi không phải tiếng số bốn của toàn là đây à, hôm nay tuần vào tuần à, quay video à, đầu tiếng số 4 vị trí này là vị trí mà đã đổ đá mi đã đã đáy đá và cũng đã làm à, con lương hai bên và phía bên trong là làm cầu thì à, hôm nay mình đi với à, em của mình à, lĩnh à, cũng có xuất hiện à, làm chung của mình những video gần đây và hai anh em cũng đi tìm nguồn cho khách à, ở trong Tân Hò tìm đất sao nhưng mà hiện tại thì cũng chưa có lô nào ưng ý nha cả nhà à, cả nhà nào có lô đất sao nào đó thì inbox liền cho toàn nha trong ngày hôm nay và ngày mai hôm nay là thứ bảy hôm nay là ngày 14 15 nhé hôm nay là 15 ngày mai là 16 rồi thì quay lại với tiếng số 4 thì à, hiện tại là theo toàn thấy hiện trạng vẫn giống như à, những video trước toàn quay đoạn này là chưa có gì thay đổi nha tức là chưa có làm gì mới à, vẫn là hiện trạng à, con lương này cũng đã làm rồi ờ, cái này cũng vẫn đang chờ đó là cái trụ mà đó đèn à, đang nói chung là đang chờ khu vực này là đang chờ đang chờ nha cả nhà rồi cái nhà mà xem ờ, thấy video của toàn thì hãy cho toàn một like một chia sẻ còn nhà đầu tư nào mà hiện tại đang có đất ở đây mà muốn bán á thì cứ inbox cho toàn nha thì bây giờ cứ ờ, bạn muốn bán giá nào thì cứ inbox còn việc ờ, bán được hay không thì tùy thuộc vào thị trường cũng như thì ờ, tùy thuộc vào cái cái cái cái giá mà nhà đầu tư mới người ta chấp nhận đó, người ta sẽ mua vào cái cái khoản đó thì thì nhà đầu tư sẽ chắc chắn sẽ mua được thôi à, còn giá ở đây thì hiện tại đang có một lô là bán một tỷ mốt thì toàn đang muốn tìm hai lô liền cờ đó, thì à, giá cũng 1 tỷ 1 đến 1 tỷ 2 là vừa thì tổng cũng không không không không muốn ờ, nhà đầu tư bán quá lỗ nhưng mà thực ra cái giá này cũng hợp lý tại thời điểm và tổng cũng khuyên luôn là nhà đầu tư nào mà không cần tiền thì cứ giữ lại à, chờ chu kỳ mới cũng như là chờ tí số 4 này hình thành và cũng như là chờ khu công nghiệp hình thành đây là tổng khuyên thật còn vị trí đây là một trong những vị trí đẹp rồi cũng không thể nào nói là, là à, quá đẹp nhưng mà đây là một trong những vị trí cực đẹp à, cực đẹp so với à, những khu vực mà toàn làm hoặc là so với à, tiếng 4 tại vì đây là đầu tiếng đây là một trong những vị, à, vị trí đầu tiếng và gần khu dân cư ra phía xa kia một xíu thôi tầm khoảng cỡ 200m là dân cư ở rồi thì sẽ mình mua đây thì sau này mình sẽ mình sẽ xây nhà ở đây thì mình cũng ở cái tốc độ mà dân cư kéo về nó cũng sẽ nhanh hơn và cả nhà hãy theo chân toàn nha bây giờ cả nhà hãy theo chân toàn đi vào bên trong ngay chỗ mà người ta đang đổ ờ, đổ bê tông của cái cầu kia toàn sẽ quay cho cả nhà nha